xin chào quý anh chị nhà đầu tư. À, đây là bài phân tích à, xu hướng thị trường. Đây là bài phân tích xu hướng thị trường vào tuần tới. À, hôm à, dành cho thị trường làm việc từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 5 à, tháng 4 này. Đây là tuần đầu tiên. Đây là cái tuần đầu tiên của tháng 4 và hôm nay là tối chủ nhật thì à, chúng tôi sẽ làm cái video phân tích à, thị trường à, tài chính quốc tế, à, review lại thị trường để xem cái cơ hội ờ, của tuần tới ờ, có những cái điều gì thú vị có cơ hội gì ờ, cái điểm vào thị trường ở đâu và điểm thoát khỏi thị trường ở khu vực nào trong vòng trong vòng tuần tới này và đây là những cái bài chia sẻ mang tính à, liên tục của tôi ở trên kênh YouTube và cũng như là kênh Facebook livestream này và nếu anh chị em nào đang theo dõi livestream này thì hãy comment bên dưới là à, tôi theo dõi để chúng ta cùng giao lưu học hỏi nếu anh chị nào có câu hỏi thì hãy comment bên dưới comment bên dưới video này để chúng ta ừ, cùng thảo luận với nhau cái chủ đề là thị trường tài chính quốc tế tuần từ mùng 1 tháng 4 đến mùng 5 tháng 4 năm 2019. Phạm Thành Biên xin phép được bắt đầu. À, chúng ta nhìn đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào cái thị trường à, đô index, à, thị trường đô index. À, cái ờ, mô hình này là mô hình đang hình thành cái mô hình à, vai đầu vai rất là lớn, mô hình vai đầu vai lớn này ở trên đồ thị D1. Chúng ta có thể nhìn thấy là cái điểm vào thị trường, cái điểm vào thị trường ở đây là cái điểm mô hình vai là vai đây cái vai bên này đây cộng với bên này nữa là hai cái cái cụm hai cái cụm và ba cụm đỉnh đây mô bên này là cái cụm bên này là cụm phần vai trái cụm bên này là cụm phần vai à, đỉnh đầu còn cụm bên này là cái cụm vai phải và bây giờ nó đang hình thành cái khu vực vai phải và nó đi nó sẽ đi theo đi xuống cái kênh xuống đi theo cái, cái kênh này đấy cái kênh trên màn hình chúng ta có thể quan sát được cái kênh trên màn hình này à, anh chị em sẵn sàng có thể là nhìn trên màn hình nhìn bật cả máy tính lên Ờ, cắm tai nghe bật cả máy tính lên để chúng ta cùng xem cho nó được nét đó ở trên cái ờ, màn hình này thì chúng ta nhìn thấy là cái kênh màu vàng này nó đang là kênh đi xuống đấy đang là một cái kênh ờ, kênh kênh giảm và tuần qua thì đô nó đã phục hồi gần tiệm cận cái cạnh trên của kênh và tuần này thì nhìn vào hệ thống chỉ báo chúng ta nhìn thấy là uh, hệ thống xác nhận thì đây là cái vùng mà chuẩn bị đô có nhịp điểm đảo chiều chúng ta như cái hình này là tôi phân tích cũng cách đây là khá lâu rồi đấy chúng ta nhìn thấy cái đường nét mờ này cái đường nét mờ đấy chúng ta hãy nhìn vào màn hình nhìn đường nét mờ đấy thì lại chúng ta thấy là gì à, trên đường nét mờ này nó đi theo cái kênh này thì nó sẽ à, có một nhịp đi xuống rất là sâu à, nhịp đi xuống rất là sâu và đây là cái cơ hội để cho à, cặp kim loại quý hay là hàng hóa là có cái điểm tăng trưởng đấy chúng ta sẽ nhìn thấy các, mức mà nó đi xuống như thế này được chưa đấy cái nhịp này nó là nhịp xuống dài cho nên là trong tuần này thì tôi nhận định là khả năng nó chỉ phạm vi hoạt động của nó là từ 96.9 đến 90 5.6 thôi đấy đấy là phạm vi hoạt động trong tuần này và không ngoại trừ là tuần này là có một cái điểm tham minh và rơi vào ngày mùng 5 tháng 4 à, ngày đó là một cái ngày à, ngày mùng 5 tháng 4 anh chị nhé ngày mùng 5 tháng 4 là một cái ngày mà um, kỳ ra tin tối thứ sáu tuần đầu tiên của tháng à, kỳ ra tin Nampavion là một cái kỳ tin của à, công bố các cái, cái tin tức liên quan đến à, nền kinh tế của Mỹ thì khi mà ra cái bản tin này vào tối thứ sáu tuần đầu tiên của tháng nó rơi vào lúc mở phiên Mỹ vào như bây giờ nó là rơi vào 19 giờ 30 phút giờ Việt Nam thì lúc đấy là thị trường biến động rất là mạnh à, và nếu quý anh chị nhà đầu tư mới là nhà đầu tư mới tham gia thì vào thị trường thì nên đứng ngoài thị trường quan sát còn những anh chị em nào đã có kinh nghiệm rồi thì à, có thể tham gia thị trường với cái khối lượng giao dịch nhỏ bằng 1 phần 2 so với bình thường để chúng ta có thể tìm kiếm được lợi nhuận à, để vào bài cụ thể tôi phân tích ở trên à, cái cặp chỉ số là sức khỏe đồng đô USD Index sau đó chúng ta sẽ cùng phân tích ở trên đồ thị uh, phân tích trên đồ thị gold nào chúng ta hãy quay sang đồ thị gold ở trên đồ thị gold này chúng ta nhìn thấy là um, đây đây là cái đồ thị này thì tôi cũng phân tích rất là lâu rồi và tuần vừa rồi là nó đã chuẩn bị chạm đến cái đường cái cái cái cái, cái đường này mọi người nhìn thấy cái đường ờ, trendline này không ạ đấy trên màn hình đường trendline đường trendline này thì đây là khu vực T2 đấy, khu vực T2 và bây giờ nó đang hình thành khu vực xuống dưới này là khu vực L2 sau đó nó sẽ có một cái nhịp phục hồi để tạo thành L3 tạo thành L3 xong thì nó sẽ kết thúc cái nhịp phục hồi này và chính thức là lúc đấy bắt đầu nó, nó đi vào nhịp giảm đấy cái nhịp T3 này đấy đó là kết thúc cái nhịp thằng T3 đây sau đó là nó đi vào nhịp giảm thế vậy là ở cái tuần này ở tuần này thì nó sẽ va đập quanh cái khoảng phạm vi ở khu vực 1282 nếu anh chị em nhìn ở trên màn hình chúng ta sẽ thấy là quanh khu vực 1282 này đấy quanh khu vực 1282 nhé quanh khu vực 1282 này là cái khu vực mà cho chúng ta cơ hội để mua lên Đấy, cho chúng ta cơ hội mua lên và tuần trước thì tôi có đặt một cái lệnh buy limit ở 1283 mà nó chưa khớp thì hy vọng là tuần này nó sẽ khớp vào trong tuần này khớp lệnh lệnh mua đấy chúng ta nhìn là đồ thị ngắn hơn đồ thị H4 ngắn hơn H4 đấy trên đồ thị ngắn hơn H4 thì đây tôi bỏ bớt cái, cái hình này đi để cho chúng ta nhìn nó đỡ rối mắt đấy bỏ, bỏ bớt hình đi nhá rồi ờ, ở trên đồ thị H4 đây chúng ta nhìn thấy là nhìn trên đồ thị H4 đây thì cái khu vực 82 1282 1283 là khu vực à, có cái trendline phía dưới và tôi đang kỳ vọng là nó sẽ à, nó sẽ có hai trường hợp à, nếu xảy ra vào sớm đầu tuần một là trường hợp là nó rơi nhanh về cái khu vực 1282 này luôn à, chuyển động nhanh về 1282 thì chỗ đấy là cái chỗ cho chúng ta cơ hội mua lên à, cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên cảm ơn bạn hãy chia sẻ nó hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia Phạm Thành Biên xin cảm ơn bạn còn trường hợp thứ hai là nó có thể nó kiểm tra test lại một lần nữa là 1003 1000 đây chúng ta nhìn trên màn hình có thể test lại khu vực 1003 1300 sau đó nó mới lại chuyển động xuống đấy là chúng ta hãy lưu ý chỗ này có thể là cái phương án thứ hai là như thế này nó test lại khu vực 1300 sau đó nó mới test lại khu vực xuống dưới và nó sẽ đập um, khu vực 1282 ờ, này một thời gian à, 1282 này một thời gian 1282 một thời gian sau đó là có một nhịp phục hồi lên bởi vì tại sao lại như vậy à, chúng ta nhìn nhé à, ờ, sự chuyển dịch của dòng tiền thì đối với thằng hàng hóa này thì ngược lại với lại chuyển dịch của đồng đô Ờ, đồng đô thì bây giờ đang vào cái nhịp chuẩn bị đảo chiều đi xuống đấy đồng đô chuẩn bị đảo chiều đi xuống ờ, đồng đô chuẩn bị đảo chiều đi xuống và lúc này là thằng gold thì nó sẽ có nhịp phục hồi đi lên trước mắt ở trong tuần này đấy thế vậy là ngay sáng thứ hai nó sẽ có hai xu hướng một là test lại 1.300 cho chúng ta cơ hội để chúng ta bán xuống hai là chúng ta nếu mà nó test ở 1282 1283 quanh khoảng đó thì chúng ta sẽ có cơ hội mua lên đấy, nếu tùy điều kiện nào đến trước nếu như mà điều kiện 1282 xuống trước bây giờ giá nó đang ở 1291 và nó đang ở giữa giữa đường của của cái phạm vi hoạt động đó nếu như điều kiện nào đến trước thì đó là chúng ta có cơ hội để chúng ta thực hiện cái cái cái uh, giao dịch của chúng ta uh, đấy là cái đầu tiên chúng ta nhìn ở trong ngắn hạn còn nhìn ở trong dài hạn chúng ta có thể nhìn ở trên đồ thị uh, đô uh, nhìn trên đồ thị gold là như này đấy, khi mà nó test lên cái vùng t uh, t 3 sau khi nó hoàn thành lên T3 này thì có thể T3 là lân cận đỉnh T2 và lúc đấy nó hoàn thành cái ngưỡng này chúng ta có thể nhìn thấy ở trên đồ thị tổng thể đây nó rất là, là dài như này đấy à, rất là dài như này đây thế vậy là khi mà chúng ta nhìn ở trên tổng thể này chúng ta biết được là khu vực này là khu vực kết thúc của cái mô hình này và từ đây nó đi xuống à, nếu anh chị nào mà à, nhìn cái hình này mà chúng ta chưa hiểu thì có thể đến gặp tôi ở các buổi chia sẻ offline gặp tôi buổi chia sẻ offline thì các anh chị sẽ hiểu rõ hơn về cái hình này bởi vì cái hình này là một cái hình mà chúng tôi làm việc suốt từ năm 2015 đến giờ vẫn là trên cái bản đồ phân tích này thôi đấy, từ 2015 thậm chí là đây đây là cái cái cái khu vực gần là ba bốn năm nay còn cái khu vực xa là tôi phân tích cái bản đồ này từ năm 2008 đến giờ đấy trên cái bản đồ lớn này như này đấy chúng ta có thể nhìn ở trên đồ thị máy tính ok à, nếu anh chị em nào mà chưa hiểu bản này thì có thể gặp tôi ở buổi chia sẻ offline đấy, còn cái đường link để đăng ký buổi chia sẻ offline thì lát nữa chúng ta sẽ uh, tìm ở trong cái bài ờ, được uh, cái dưới comment này uh, chúng tôi sẽ đưa cái đường link để đăng ký uh, để có, anh chị có thể đến gặp tôi ở buổi offline uh, buổi offline thì tôi chia sẻ ở cả hai điểm cầu ở Hà Nội và ở cả Hồ Chí Minh uh, trước hiện nay thì chúng tôi mới chỉ tổ chức ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh anh chị em có thể tìm đến đội nhóm của chúng tôi tìm đến đường link của chúng tôi để có thể đăng ký và gặp chúng tôi ở trong cái buổi chia sẻ offline đấy thế quay trở lại cái phân tích của đồ thị gold thì chúng ta nhìn ở trên màn hình chúng ta thấy là tuần này nó đang tiệm cận đến khu vực 1282 đấy thì đây là một khu vực mà tạo thành L2 tạo thành L2 này và tạo thành L2 này xong có thể quanh khu vực 1282 lên xuống vài giá đấy thì nó là cơ, cơ hội này để cho chúng ta cơ hội để mua lên đấy chúng, lúc này chúng ta có cơ hội mua lên và nó test cái khu vực T1 được chưa à, test khu vực T1 lúc đấy chúng ta có cơ hội bán xuống thì đấy là cái câu chuyện của thời gian tới còn lại trước mắt trong tuần này trước mắt ở ngay trong tuần tới này tuần từ mùng 1 tháng 4 đến mùng 5 tháng 4 à, từ cái cơ hội từ mùng 1 tháng 4 đến mùng 4 tháng 4 thôi còn mùng 5 tháng 4 là một uh, ngày rất là quan trọng lúc đấy là tôi sẽ có bài phân tích kế tiếp còn cái phân tích này là chỉ dành cho từ mùng 1 tháng 4 anh chị em hãy comment xuống bên dưới là dành cho từ mùng 1 tháng 4 đến mùng 4 tháng 4 đến mùng 5 tháng 4 là chúng tôi sẽ cập nhật một bài phân tích mới anh chị hãy lưu ý điều đó thế vậy là cái cơ hội mà chúng ta sẽ ờ, ở trong thị trường này chúng ta sẽ chờ mua ở 1282 à, sau khi mà thực hiện lệnh mua này thì chúng ta sẽ tính cái vùng hội tụ phía trên tôi lấy ví dụ như thế này à, đây là một cái này giảm đấy đây là một trendline giảm thì nó có thể test lại đến tận những ở vùng cao như thế này đấy ờ, có thể lên tận vùng trên như thế này sau đó là nó sẽ có một nhịp đi xuống thế vậy là cụ thể như thế nào thì chờ nó khớp lệnh ở trong 1283 đã sau khi khớp lệnh ở 1283 xong thì lúc đấy chúng ta mới uh, xem xét tiếp cái điều kiện tiếp theo được chưa đấy là đấy là cái bài phân tích về hàng hóa kim loại quý còn cái nhìn cụ thể hơn một chút nữa là ở trong cái ờ, phân tích của đồ thị đô index đây chúng ta cần nhìn đồ thị đô index chúng ta nhìn đây đây đồ thị đô index là ở trong khu vực này như tôi đã nói ở đầu chương trình đây là cái khu vực mà thị trường nó sẽ có nhịp test ở khu vực này và từ đấy nó sẽ có nhịp điều chỉnh giảm thì điều chỉnh giảm đầu pha đầu tiên nó có thể về cái khu vực 95.6 điểm số Đấy, thì lúc đấy là đến khu vực này thì nó sẽ có va đập ở khu vực này và chờ nó va đập ở khu vực 95 này, khu vực này, này. Ê, khu vực này đây các anh chị chờ, chờ chút là nhìn trên màn hình nhé nhìn trên màn hình chúng ta nhìn thấy cái chỗ 95 nhé đây đấy chúng ta có thể nhìn trên màn hình cái chỗ 95 này. đấy chỗ nhấp nháy này đến cái trend line màu trắng ở chỗ 95 thì lúc đấy anh chị quan tâm lúc đó là um, quan sát tiếp đến cái chỗ trend line 1295 này bởi vì nó đập vào cái trend line này nó lần thứ này lần thứ năm một hai ba bốn và lần này lần thứ năm thì nguy cơ gãy cái trend này vào lần thứ năm này là rất là cao ở ờ, trên 80% đấy thì đến khu vực 95.6 này chúng ta sẽ quan sát nếu như gãy cái trendline này thì nó tiếp tục nó về mức là 94.3 là cái cái cạnh dưới của kênh trong song giảm đấy, cạnh dưới kênh trong song giảm và lúc đấy nó sẽ đi vào một nhịp suy thoái của đồng đô thì lúc đấy nó vào một nhịp suy thoái điều chỉnh giảm này thì sẽ hỗ trợ cho thị trường hàng hóa tăng giá à, trong đó có kim loại quý à, chúng ta hãy lưu ý đầu đần như vậy thế vậy đây là cái bài bài phân tích của tôi vào cuối mỗi tuần thế vậy nếu anh chị em nào mà Ờ, quan tâm thì có thể comment bên dưới chúng tôi sẽ hỗ trợ còn anh chị có thể đăng ký vào kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay kênh youtube của tôi hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt là ngày hôm nay kỷ niệm kênh youtube của tôi sau 7 tháng đạt ngưỡng 5.000 subscribe đây là một cái ờ, thông tin vô cùng thú vị tại cái thời điểm mà tôi làm video này thì ờ, kênh của tôi vừa chạm uh, 5.000 subscribe xong uh, 5.000 5.000 nhé nếu anh chị em yêu quý Phạm Thành biên thì hãy tặng Phạm Thành biên một uh, subscribe kênh để theo dõi những cái video mới nhất từ kênh YouTube Phạm Thành biên trên đó tôi chia sẻ rất là nhiều cập nhật ừ, rất là nhanh những cái tin tức nóng hổi của từ thị trường tài chính quốc tế, những cái tin tức mang tính à, cơ hội, những cái tin tức mang tính uh, kiến thức để cho giúp anh chị có thể nắm bắt được nhanh, nhanh nhạy những cái cơ hội diễn ra trên thị trường tài chính quốc tế cũng như những cái kiến thức liên quan uh, về phát triển bản thân, những cái kiến thức liên quan đến tư duy phát triển, những cái kiến thức liên quan đến kỹ năng ừ, rất là nhiều kiến thức khác ở trên kênh youtube từ phạm thành viên và kể cả chia sẻ những cái, cái lần dã ngoại của đội nhóm chúng tôi nữa à, phạm thành viên một lần nữa xin cảm ơn à, tất cả anh chị em đã theo dõi à, kênh YouTube của Phạm Thành Biên và à, rất mong à, anh chị em có câu hỏi nào thì hãy comment vào trong các cái video à, thì tất cả sẽ được đội nhóm chúng tôi tổng hợp và trả lời sớm nhất à, và tôi thường là làm video để trả lời anh chị em những câu hỏi cách đây vài ngày trước tôi cũng làm một cái video trả lời à, khoảng 8 câu hỏi của những anh chị em thường à, nó tổng hợp từ khoảng 20 câu tổng hợp từ khoảng 20 câu những câu hỏi của anh em và tôi đưa ra khoảng 5 câu hỏi mang tính chung 20 câu đấy thì nó gom lại khoảng thành 5 câu hỏi và tôi sẽ làm một cái video tôi uh, trả lời sau đó tôi đăng lên trên kênh youtube thế vậy anh chị em có bất kỳ câu hỏi nào đừng ngần ngại hãy comment xuống dưới video này hãy comment xuống à, đội nhóm của chúng tôi sẽ trả lời à, phạm thành biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở các cái video tiếp theo cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ phạm thành biên hãy bấm nút phía dưới bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của phạm thành biên sau đó bấm vào nút hình quả chuông vâng bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn